Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của bóng đá trẻ VN. Sau trận giao quân thất bại trước Ả Rập Saudi ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã bị FIFA trừ điểm nặng. Nếu thi đấu không tốt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam có thể bị văng khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Dạng sáng ngày 3 tháng 9, tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 1-3 trước chủ nhà Ả Rập Saudi ở lượt trận đầu tiên bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 tuyển Việt Nam đã bị FIFA trừ tới 9,55 điểm sau trận thua này. Theo thống kê từ trang Forty Ranking, Syria bị trừ 7,50 điểm, Trung Quốc bị trừ 9,57 điểm và Nhật Bản bị trừ 17,57 điểm. Mất 9,55 điểm chỉ sau một trận đấu là con số tương đối lớn với đội tuyển Việt Nam. FIFA tính điểm tích lũy của các đội tuyển quốc gia qua các trận đấu chính thức và giao hữu dưới thời huấn luyện Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã thăng tiến vượt bậc để đạt được vị trí 92 trên bảng xếp hạng thế giới. Theo tính toán của Forty Rankings, tuyển Việt Nam hiện tụt một bậc từ vị trí 92 xuống vị trí 93 thế giới sau trận thua Ả Rập Saudi. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dù thi đấu tốt ở giải Đông Nam Á, nhưng giải đấu này số điểm mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tích lũy được là rất thấp, chỉ ngang với những trận giao hữu quốc tế. Các vòng loại Asian Cup, World Cup và vòng chung kết Asian Cup chính là nơi để tuyển Việt Nam giành điểm số lớn. Có mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup, tuyển Việt Nam có thể sẽ thăng tiến vượt bậc nếu gây bất ngờ trước đối thủ lớn. Nhưng thực tế, thầy trò huấn luyện Park Hang-seo bị đánh giá thấp nhất bảng B và có thể chịu nhiều trận thua, qua đó có nguy cơ bị trừ hết số điểm tích lũy được suốt mấy năm qua. Còn nhớ ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan cũng tụt hàng chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA khi chỉ có được hai trận hòa và thua 8 trận trong số 10 trận đấu. Vì thành tích bét bát này mà Zico Thái đã phải ra đi. Huấn luyện viên Park sơ tất nhiên sẽ nhìn thấy rõ nguy cơ đội tuyển Việt Nam có thể rớt khỏi top 100 bởi lịch thi đấu rất khốc liệt ở phía trước, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA không phải là điều quan trọng nhất. Chiến tích lịch sử lần đầu tiên có mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup mới là hành trang, trải nghiệm tốt nhất cho bóng đá Việt Nam để có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Thua đau Ả Rập Xê Út ông Park Hang-seo gấp rút gọi lại Công Phượng để đấu Australia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác nhận đang chuẩn bị thủ tục cho tiền đạo Công Phượng hội quân cùng đội ở Hà Nội. Đây chắc chắn là thông tin rất vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi mà Công Phượng phải vắng mặt ở trận thua 1-3 trước Ả Rập Saudi. Với tình cảnh thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng, huấn luyện viên Park Hang-seo gấp rút triệu tập Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam. Không loại trừ là để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Australia vào ngày 7 tháng 9 tới đây vì công phượng sẽ giúp thầy Park hàng sơ có thêm lựa chọn nơi hàng công trong bối cảnh Phan Văn Đức đã chơi không tốt trước Ả Rập Saudi. Sau trận đấu giữa Ả Rập Saudi với Việt Nam, truyền thông quốc tế đã có bài phân tích Ả Rập Saudi đã thoát cảnh thua sốc trước đội tuyển Việt Nam. Tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh là bước ngoặt giúp cho Ả Rập Saudi lật ngược tình thế sau khi đội tuyển Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng đẹp mắt của tiền vệ Quang Hải. Ả Rập Saudi đã thoát khỏi kịch bản đáng sợ về một trận thua sốc khi lội ngược dòng trước 10 người của đội tuyển Việt Nam Cùng thời điểm Australia thắng Trung Quốc 3 sao, kênh ESPN mở đầu bài viết về loạt trận đầu tiên tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Tác giả bài viết cũng dành lời khen ngợi cho bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam khi miêu tả cú sút chân trái hiểm hóc đã khiến cho cổ động viên chủ nhà trên khán đài sân Em Xuân Bắc phải chết lặng. Tuy nhiên tấm thẻ đỏ ở phút 54 là bước ngoặt của trận đấu này. Đội bóng từng 5 lần tham dự World Cup Ả Rập Saudi phải cần tới quả phạt đền của Salem và tấm thẻ đỏ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh mới có thể gỡ hòa trước đội tuyển Việt Nam. Khi trong thế hơn người, Ả Rập Saudi đã có thêm hai bàn thắng nữa để giành chọn 3 điểm trong trận gia quân cũng như xếp thứ hai tại bảng B sau Australia. Cùng quan điểm với kênh ESPN, tờ Saudi Gazeta cũng cho rằng tấm thẻ đỏ của trung vệ Duy Mạnh là bước ngoặt làm thay đổi số phận của trận đấu. Ả Rập Saudi đã giành chiến thắng khi có quá nhiều ưu thế trong hiệp 2. Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu quả cảm ngay trên thánh địa Kinh Sao City của Ả Rập Saudi và rất tiếc đã bị thua ngược 1-3 nhưng vẫn có những dấu ấn khiến cho AFC phải khen ngợi. Tuy gặp nhiều khó khăn trên sân khách nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn có cách để xoay sở với những phương án dự phòng chất lượng là Thành Trung và Văn Thanh. Các chiến binh sao vàng vào trận với tinh thần mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với đối thủ lớn của khu vực châu Á. Việt Nam đã có sự khởi đầu vượt xa mong đợi khi mà Quang Hải với khoảnh khắc lóe sáng đã mang về bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ ba cho Việt Nam. Số 19 đã khiến cho hàng triệu fan Việt Nam theo dõi qua màn ảnh nhỏ ở quê nhà vỡ hòa sung sướng. Cùng với đó thì cổ động viên chủ nhà cũng chết lặng. Dù không thể giành thắng lợi nhưng màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có những nhận xét khích lệ cho các tuyển thủ Việt Nam với ba cái tên được vinh dự nhắc đến là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh và thủ môn Bùi Tấn Trường. Theo AFC, bàn thắng của Quang Hải như lời chúc mừng cho lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2 tháng 9. Với trung vệ Duy Mạnh, AFC đặc biệt ấn tượng với phong cách mạnh mẽ, lăn xả trong các pha phòng ngự. Tất cả khán giả có mặt tại sân đều nghĩ rằng đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ ở phút 28. Anh vượt qua thủ môn và chuẩn bị sút bóng vào lưới trống thì bất ngờ Đỗ Duy Mạnh xuất hiện như một người hùng để phá bóng giải nguy. AFC đã nhận xét về Duy Mạnh như vậy. Nhân vật cuối cùng vinh dự được AFC nhắc đến là thủ môn Bùi Tấn Trường khi người gác đền của Hà Nội FC đã có pha cứu thua ngoạn mục ở phút 39. Kết thúc trận đấu nhọc nhằn trên đất khách, thầy trò huấn viên Park Hang-seo sẽ trở về sân nhà Việt Nam ngày 3 tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo với đội tuyển Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7 tháng 9 tới đây. Ở trận đấu cùng giờ thì Australia đã hủy diệt Trung Quốc 3-0 với sức mạnh khó cưỡng. Sau tiếng còi nhập cuộc, Trung Quốc đã tỏ ra chủ động hơn Australia, nhưng đội bóng xứ chuột túi không mất nhiều thời gian để giật lại thế trận đoàn quân áo vàng liên tục tổ chức hãm thành và tạo ra những cơ hội ăn bàn liên tiếp. Tuy vậy cũng phải tới phút 24 Australia mới có bàn mở tỷ số. Thủ môn Trung Quốc mắc sai lầm trong tình huống băng ra cản phá cú lật bóng của một cầu thủ Australia. Mabiu đã băng vào kịp thời đệm bóng chính xác. Chỉ 2 phút sau Australia đã có bàn thắng thứ hai. Boiler dẫn bóng tự tin khi vượt qua hai hậu vệ của Trung Quốc trước khi dứt điểm trái phá vào góc xa tung lưới đội khách. Những phút còn lại của hiệp 1 cả hai đều có những tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Phút 70, Mitchell Duck đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng xứ chuột túi sau pha đệm bóng dễ dàng ở cự ly 5m. Bị dẫn 3 bàn, Trung Quốc tỏ ra buông xuôi trong khi đội chủ nhà cũng không quá ham tấn công. Trung cuộc Australia đánh bại Trung Quốc 3-0 để tạm đứng đầu bảng B với 3 điểm. bằng Ả Rập, Xê Út và Oman nhưng hơn về chỉ số phụ. Tiếp theo thì sau khi đội tuyển Việt Nam thua đau Ả Rập Saudi với tỷ số 1-3, nhiều người cho rằng đó là điều không phải bàn cãi. Nói như thế thì sao Oman lại giành được 3 điểm trước Nhật Bản hùng mạnh, trong khi Nhật Bản được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều và được thi đấu trên sân nhà. Sự hấp dẫn của bóng đá chính là yếu tố bất ngờ, nên trước khi bước vào trận đấu, người hâm mộ có quyền chờ đợi về một kết quả có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, niềm tin của họ càng được củng cố khi trước đó vài giờ người Nhật đã thúc thủ trước Oman ở sân nhà. Và nhất là sau khi trận đấu vừa được 3 phút thì Quang Hải đã dội một gáo nước lạnh vào Ả Rập Saudi với cú dứt điểm đầy đẳng cấp. Thế nhưng sau khi kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã thua ngược với tỷ số 1-3. Lại chính nhiều người đã căng mắt theo dõi suốt 90 phút thi đấu trên màn hình vào lúc nửa đêm lại cho rằng Việt Nam thua Ả Rập Saudi là không phải bàn cãi bởi đẳng cấp của họ là cao hơn rất nhiều. Thậm chí có người còn vỗ tay ủng hộ ông trọng tài sau khi người này tước quyền thi đấu của Duy Mạnh và cho Ả Rập Saudi hưởng quả phạt đền, coi đó như một hệ quả tất yếu. Thế nhưng sau khi kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã thua ngược với tỷ số 1-3. Vậy mà những gì đã diễn biến trên sân thì lại ngược lại. Hết 45 phút hiệp 1, các chân sút bên phía Ả Rập Saudi ít nhất có 6 lần bắn hạ cầu môn của đội tuyển Việt Nam nhưng đều bị vô hiệu hóa. Điều này cho thấy hàng phòng ngự Việt Nam bọc lót cho nhau rất tốt và dĩ nhiên có cả yếu tố may mắn. Mà nên nhớ, may mắn chính là một phần làm nên bất ngờ và tạo ra sự hấp dẫn đặc biệt cho môn thể thao vua. Mặc dù sau khi có được bàn thắng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn bị đối thủ kiểm soát bóng trong thời gian dài trên sân. Nhưng trong bóng đá kiểm soát bóng không phải là đã áp được lối chơi. Ở hiệp đấu thứ nhất Việt Nam mới chính là đội áp đặt lối chơi bằng phương án chủ động phòng ngự cầm trịch trận đấu. Chờ cơ hội phản công, đây cũng là phương án của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vạch ra khi ta đã có bàn thắng dẫn trước. Nếu không có gì thay đổi thì kịch bản của hiệp 2 dự báo cũng sẽ tương tự và người hâm mộ có quyền tự tin vào một kết quả thuận lợi hơn khi có thể kiếm thêm được bàn thắng thứ hai từ những pha phản công sắc bén của các cầu thủ áo đỏ. Thực tế đã được chứng minh ở cuối hiệp 1 khi các cầu thủ bên phía Ả Rập Saudi đã tỏ ra đuối sức, hàng phòng ngự của họ bắt đầu để lộ những khoảng trống chết người. Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã vận hành theo đúng kịch bản phản công nhanh với những đường đập nhả quen thuộc giữa Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh nhằm khai thác triệt để, dù không thành công cũng đủ làm cho đối phương treo đảo. Tuy nhiên khi hiệp 2 vừa diễn ra được 10 phút thì ông vua áo đen đã trở thành kẻ phá bĩnh với việc rút ra hai thẻ vàng trong vòng 1 phút dành cho cầu thủ đã hay nhất bên phía hàng phòng ngự của Việt Nam đến thời điểm ấy là Duy Mạnh. Đồng thời kèm theo đó là một hành động chỉ tay tặng cho Ả Rập Saudi một quả penalty đầy tranh cãi. Tuyển Việt Nam sau cùng cũng không tránh khỏi thất bại, nhưng thầy trò huấn viên Park Hang-seo thực tế đã có nhiều thời điểm khiến cho đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, cùng lợi thế sân nhà gặp vô vàn khó khăn. Và điều đặc biệt là tuyển Việt Nam đã không sợ hãi trước Ả Rập Saudi hùng mạnh. Chúng ta cần nhiều hơn 51 phút dũng cảm và kiên cường ấy ở phần còn lại của vòng loại thứ ba World Cup 2022. Quá trời luôn không? Thấy không? Rồi, ở trên đây là cái dàn mớp của mình nè nha, dàn mớp. Mớp mình ra trái nè. À. Thấy bự không? và nhiều trái bự nó là mình nó lớn rồi mình lật ăn hết đó nha mọi người một hai ngày là nó ra trái bự một hai ngày là ra trái bự không trái nhỏ nhỏ nó ra quá trời luôn rồi à, à ở đây là bắp cải nè quá cho bắp cải luôn không chuẩn bị ra ra ra ra bắp nè chuẩn bị ra bắp Đây, này là ngò gai nè ngò gai mình đang trồng ngò gai nè Đó, trồng ngò gai à, hành lá à cái này là tỏi mọi người mình trồng tỏi nè tỏi lên nè à, tỏi lên đây là rau cần cua nè rau cần cua mà không ăn mà nó già cỡ này luôn nè Đó. này là bí hồ lô nè bí hồ lô mình trồng luôn nè đó không nó leo lên vàng ôi bông nó ra quá trời luôn nè quá trời bông luôn vài dạ, bữa có bông bí ăn luôn à ở đây nó ra một bông luôn nè thấy chưa đấy rau thằng cua quá trời luôn nè mình ăn nó mình cắt nó quá trời cắt luôn đúng không giờ nó ra cỡ này luôn nè cái này là hành lá hành lá mình lấy của hành à, đỏ hành tím á hành đỏ đó. mình, trồng nó nè mình trồng nó ra nó ra hành cỡ này luôn nè à, trời bụi nào bụi nấy bự xà bá luôn không Ồ, nó ăn không biết khi nào mà hết trong mùa dịch này luôn á đây trong mùa dịch này nhà mình đâu có tốn tiền mua rau nhiều đâu chỉ cần à, thèm mấy cái củ nào mà ở nhà mình không có là mình mình đi mua về thôi bây giờ đặt rau củ quả nó khó còn hơn là gì nó có tiền đâu mua được mấy cái đó đâu mấy bạn hiếm lắm mình đặt phải một hai ngày mới có đâu phải mà đặt mà có liền đâu đây gạo sống gạo không cây gạo không cây cái này quá trời luôn rồi thấy không oh, trời ơi ở nhà mình ăn đâu cũng ăn hàng ngày luôn lặt xuống hàng ngày ăn luôn á mà ăn đâu có hết nổi gạo không cây gì đâu quá trời nhiều luôn để mình trồng quá trời nhiều tận dụng cái sân thượng của mình nè đó mình quay cái sân thượng của mình trống mọi người thấy nè quá trời bự luôn phải không à mấy cái thùng mót này á là ông anh mình ông đi dọc đường người ta bỏ và ông lụm đem về lụm đem về không có để đó ông hứng nước vô bỏ phân vô ông trồng cây không oh, không cây quá trời rau không cây luôn nguyên một rau không cây luôn đây rau không cây đây nè rồi rau hần ở đây của mình nhiều là rau húng cây rau hàng cua nè quá trời luôn á mọi người có ăn hai thứ đó thì thì ờ, nhắn comment mình đi mình ship cho mọi người nha đây mấy còn coi dây bí bự không dây à, mớp bự không đó cho nó leo lên vàng rồi nó mọc trái quá trời trái luôn không trái rồi trái này quá trời trái luôn đây quá trời luôn oh ở đây mình tặng vô mấy thùng mót hư nè mình về mình bỏ phân bỏ um, đất vô mình trồng thôi các bạn ở đây là mình không có trồng phân hay là thuốc trừ thâu ở trơn nha ở nhà ăn nên mấy cái đó là đặc biệt là không có trồng luôn nha không có sử dụng tới ở đây là đi dọc đường chỗ nó bán rau củ quả đồ mấy cái um, lá đồ này kia lặt ra đó lấy về rồi mình ủ vô bỏ vô cái thùng nè bỏ vô thùng mình ủ ra đây bỏ vô thùng lại như, như thế này đây đó thấy không bỏ vào đây cái mình ủ ra thành phân thành nước nè rồi lấy nước đó mình mình pha ra mình pha với nước lã ra cái mình tưới ở đây mình lấy nước tưới đó thường hay là lấy nước mưa nè đó ở thùng mấy thùng ở đây nè mình để được hứng nước mưa nè đó trời hứng nước mưa luôn đó hứng nước mưa mình tưới thôi ở đây cũng gì nè đây hứng nước mưa tưới nè thấy không nước mưa à, tận dụng mấy cái thùng này thôi tận dụng mấy thùng hứng nước mưa nè đó thì đây hứng nước mưa luôn nè thấy không đây hứng nước mưa nè đó rồi mấy cái thùng đó đó hứng nước mưa không cần phải mình lấy nước phải à, tốn tiền nước mà mình tưới luôn mùa mưa này hả là lấy nước là tưới thoải mái luôn rau củ như rau như thế này là ở đây là mùa dịch này là ăn thoải mái không cần phải tốn tiền mua luôn quá trời đây trồng rau rau má nè rau má nè không rau hồ à, quế nè rau này là rau húng, húng cây nè rau húng cây mình trồng không đó, mình tận dụng chỗ nào trống thì mình cứ bỏ đại đó đi cái trọt trọt nó vô rồi cây cây rồi nó vô đó mình ghim nó vô nó tự động mà nó nó nó nó nó, nó, nó à, lên thôi nước tưới nước thường xuyên rồi nó lên đây đây là mình lấy cái dao hư nè mình bỏ vô cái can này nè rồi cái mình đâm lỗ ra ở dưới đít đó đâm lỗ ra rồi để nó ủ nước nó tự động nó nó nó, nó chảy, chảy chảy chảy chảy chảy ra thôi trồng đơn giản thôi đâu cần cầu kỳ đâu mọi người quan trọng là mình phải bỏ công nha bỏ công ra để mình chăm sóc mà mình trồng mà mình không chăm sóc nó thì coi như không đâu có được tươi tốt gì đâu mình trồng thì mình cũng phải bỏ mình phải bỏ công ra một hai ngày đó mình lên mình kiểm tra hôm nào trời nắng quá thì mình tưới thường xuyên đầu mình chưa có biết trồng thì trồng ít ít thôi từ từ lên đó thì mình à, cây trái rồi này trồng đâu có cần kinh nghiệm gì đâu chứ trồng đơn giản thôi tận dụng sân thượng mình là mình trồng thôi à mà mấy bạn biết cái cái cái cái à, sao mà mình làm cái vàng này không cái vàng này là mấy cái à, cụm cáp điện đổ ngoài đường đó mấy chỗ cây cục điện rồi mấy cái à, ông điện rồi ông làm cái ông bỏ đó cái lụm về lụm về rồi mình mình làm cái vàng như vậy thôi mình căng dây vậy thôi trời luôn thấy không đây để mình quay nhà hàng xóm cho mọi người coi rồi nha đó cái nhà đó là trồng thanh long quá trời thanh long không đó cây thanh long ở nhà, đó. cây thanh long quá trời cây thanh long luôn đó, đó là nhà của người ta đó người ta cũng tận dụng sân thượng người ta trồng thanh long trái ha nhiều cái đỏ hết trơn luôn còn mình thì có mình cứ tận dụng thôi tại Sài Gòn là mình kiếm đất đâu ra mình tận dụng có gì mình tận dụng cái đó các bạn thấy vườn rau của mình mấy bạn mê các bạn quá trời luôn trái mình điểm mớp cho các bạn coi nào quá trời mớp luôn rồi. một giây mớp thôi là nó ra không biết mình ăn trái biết bao lâu rồi nó hết luôn điểm mớp quá cho nhiều trái luôn có tựa ra trái nhỏ nhỏ trái non nụ quá trời luôn kìa cái này mà nó ra là bán luôn á nha này ra nhiều lắm luôn á bạn tha hồ không trong mùa dịch này là mình ở nhà mình là tha hồ mà mà mà ăn rau này luôn không cần tốn tiền nhiều để đi mua rau khi không mấy bạn có tiền mà chưa chắc là đã mua rau này được đâu mấy bạn tại giờ mua người ta đâu có ship nhiều đâu đặt một hai ngày mới có rau không à đặt xong mình đặt nó xong mình gọi điện nó có chẳng thêm trả má trả lời luôn nhắn tin chẳng thêm trả lời luôn tha hồ luôn cây trái rồi